Các em chú ý, ví dụ đầu tiên chính là câu hỏi trắc nghiệm số 1. Câu số 1, số nghiệm của cái phương trình loga cơ số x cộng 1 của 2x mũ 3 cộng 2x bình trừ 3x cộng 1 bằng 3 là đan A là không có nghiệm, đan B là một nghiệm, đan C là hai nghiệm và cuối cùng đan D là ba nghiệm. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết câu số 1 này nhé. Thì chúng ta để ý ở đây câu số 1 nó vào cái dạng đầu tiên. Loga cơ số A của Fx bằng B. Được chưa? Chúng ta áp dụng luôn cũng được. Được chưa? Giải. Thầy viết lại phương trình nha. Loga cơ số x cộng 1 của 2x mũ 3 cộng với 2x bình trừ 3x cộng với 1 bằng 3. Điều này tương đương tương đương này. Điều kiện đầu tiên đó là cơ số x cộng 1 lớn hơn 0 khác 1. Đúng chưa? Điều kiện thứ hai đó là fx 2x mũ 3 cộng với 2x bình trừ 3x cộng với 1 lớn hơn 0. Đúng chưa? Và cuối cùng đó là chúng ta đưa ra dạng phương trình 2x mũ 3 cộng với 2x bình trừ 3x cộng 1 bằng x cộng 1 tất cả mũ 3. Đúng chưa? Phương trình sẽ tương đương đây. Đầu tiên chúng ta xét cái điều kiện x cộng 1 lớn không vậy x lớn hơn trừ 1 trừ 1 nhỏ hơn x x cộng 1 khác 1 tức là x phải khác 0 đúng chưa còn điều kiện thứ hai đó là bất phương trình bậc 3 với ẩn x thì đối với điều kiện này thì việc giải bất phương trình bậc 3 với ẩn x nó sẽ khó hơn một chút các em có thể giải có thể không đúng chưa chúng ta cứ viết nguyên 2x mũ 3 cộng với 2x bình trừ 3x cộng 1 lớn 0. Viết như vậy, sau đó chúng ta tìm nghiệm và chúng ta thay lên lên cái bất phương trình này. Thay xong chúng ta thấy thỏa mãn, chúng ta chọn. Ok chưa? Giải quyết cái phương trình cuối. 2x mũ 3 giữ nguyên cộng 2x bình trừ 3x cộng với 1 bằng x cộng 1 tất cả mũ 3 chúng ta khai triển ra. x mũ 3 cộng với 3x bình cộng 3x